Okay.誒，我哋十七號開始，而家有十六。英文。慢慢。睇嘅啊，婆婆。英文。婆婆。你係我，我係你家姐，我哋係通女，你係通仔，我哋繼續通女喺香港要開。 Không.